Ừ, cùng hơn to các bạn không nhỏ mà to nha Hình cuối cùng hơn quá hình quá các bạn ơi vậy hôm nay mình ờ, thu hoạch rất là tốt luôn nè ô cuối cùng hơn ha lâu luôn ha to mập hỏng luôn Dạ. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình về quê thì mình ngồi mời, mời xong mình thấy cá táp rất là nhiều nên là mình quyết định mình đi soi nhái để mình cắm cầu cá lóc xem hôm nay có được thu hoạch gì không nha. Các bạn theo dõi mình. Nhá diễm cầu lắm nè, cá táp rồi, ừ, hẩm luôn. Nhá nhỏ nhỏ nhỏ diễm cầu luôn các bạn. Mồi này mất rồi nhạy luôn nha các bạn bình thường mình thấy um, mấy cái bạn kia hay cắm mồi trùng mồi cá này đó thì mấy cái mồi đó nó không có nhảy bằng cái mồi nháy này nha mồi nháy này nháy con này cá lóc rất là thích mà đâu thấy tại xíu luôn vừa cậu á công nhận những cái vừa ác nó thấy con ngồi này mà Đấy, khác màu này mùa này nháy hơi hơi hiếm nha các bạn thích nháy <laughs> nứt rồi nứt vậy trời ơi nhá này vừa luôn nè đó đó nhảy xuống cái cỏ đó nứt này đó nó thấy nó nhảy vào đây nè đó đó đó, đó. Ồ, nó thiếu to nó là gì ác Đây, mình ờ, bắt nháy đã đủ rồi các bạn thì bây giờ mình sẽ đem bằng câu mình đi cắm à, đây, đây, đây chỗ này rất là lý tưởng này các bạn ơi chỗ này hồi nãy mình thấy con cá dạ, dạ, táp rất là to hy vọng là là mình sẽ được ừ, một cái gì đó mình sẽ quay cận cảnh cái cách cắm câu cá lóc bằng nhái ha này mà tự hộp rồi ừ. mấy con câu này là mình đi cha mình mới ờ, chốt hồi chiều luôn các bạn tự chốt ở nhà nên là nó cũng nó cũng có được đẹp như mình mua ở tiệm thôi mà xài rất là chắc rất là bền quay cận cảnh cho bạn xem nha mắt cái mỏ rồi nó đạp nó mạnh mất đứt nó đạp nó xìu rồi mất móc vô cái mỏ con nhái nè mất mỏ này nó <clears throat> đạp nó mạnh nó tạt xíu đó chuyện cá cũng tắt này bị ghi nè mình cắm là mình cắm nửa thân con nhái nha các bạn nửa thân con nhái xuống nước nó đúng cái mỏ lên ừ, cho cái chân nó xuống nước nó quậy quậy quậy nước ấy thì con cá nó sẽ đó, biết cách mà nó tát ừ video tiếp nha các bạn ơi một thấm một cái thêm một cái cần khác nữa cái sông này của mình cá rất là nhiều nha các bạn chiều mình ngồi mình ngồi ra ngoài bờ sông mình ngồi mình nghe táp rất là nhiều hiện tại bây giờ nó vẫn còn táp mình cũng, cũng mong là được vài con cá lóc to về nướng nha các bạn cá, cá lóc đồng mà nướng là hết sảy đây đây là con lý tưởng nha các bạn ơi này hôm nay nước nó im ấy, nó không có không có cái dòng chảy cũng không có sóng cắm câu rất là tốt cá nở ở nhiều cái sông mà chạy máy nó chạy nhiều ấy, mà có sóng ấy thì mình cắm câu nó ít ít ăn lắm nó yên tĩnh như thế này cái phần khả năng ăn cá cá nó ăn nhiều hơn các bạn câu là đáng thiệt câu là dính là không xảy luôn xảy lắm bén mà nó câu ờ, ó cái mà ó tân hương ít hiếm xảy lắm cầm câu nó cầm xé xé luôn mấy, mấy bờ này nè Đấy, cái này là cầm câu của nhau này các bạn cầm xé bờ cá ăn mạnh hơn cầm chơi ra ngoài là ăn cá nó ăn là nó lôi thằng câu này nó bạc ra ngoài là nó ăn cá nó ưa sảy lắm nó bờ này cá nó, cá bằng đêm nó nằm cặp cặp mé này nè chứ đâu có nó ở ờ, ngoài xa đâu cặp mé này nó ăn mồi tung tung tung tung tung không nó tung nó động nước thằng cá nó nó đi kiếm mồi này các đáng lý ra là, là mình đi cắm sớm lắm nha nhưng mà tại vì ờ, mình mới về hôm qua hồi chiều mình ngồi mình nghe cá nó táp mình mới có ý định là đi cắm câu thôi cho nên là không có mồi cho nên đợi trời nó hơi tối xíu á rồi mình mới đi ờ, bắt nháy mình mới có mồi mình cắm đúng ra thì mình sẽ cắm hồi, hồi chiều chứ không phải bây giờ mới cắm đâu cá nó ăn bây giờ cái lên nó ăn mạnh nè nhá trời trời trời muốn bấm vào trong nước bắp đỡ bắp này trong cái đồng ruộng này có cá không đây là cái à, cái sòng bơm nước nha cái sòng bơm nước bơm nước ruộng á bơm nước đi bơm nước ra là máy này máy người ta đang đặt ở đây để ta nhiều nước ấy trời mưa thì người ta sẽ bơm nước ra cũng may là hồi chiều nó mưa nhưng mà bây giờ nó hết mưa rồi mình mới đi cặp được đây này các bạn đây là cái à, vị trí rất là hợp lý luôn các bạn nhanh nhanh dạ. thấp này cái cười nó nó, nó là lai nước kìa nó nằm à, nó dài dài dài nè phơi phơi phơi chứ đâu phải làm cá ở đêm lên mé nó ăn mình tắm lượng mấy miếng đành lai lai cá nó trượt né bởi cá cá nhào nhào cá trắng tầm tông nhào nhào nhào vị trí này rất là tốt các bạn cũng mong là sẽ được có một con cá to ở đây vị trí này rất là lý tưởng luôn cái họng cá này rất là tốt nha các bạn họng cống này thì con cá là bạn đếm lên mé lên đây, nước bạn thấy các bạn trắng hơn ha cá trắng là có thấy không cá bạn đếm lên lên mặt nước á rồi rồi rồi nó lên nó lại gần bờ để nó kiếm ăn các bạn trắng là trắng là cá hồng tông á nó kéo lưới khỏi tiêu đã lắm á to mọi loại ra luôn rồi đông không cá quá trời cá luôn vậy là đã xong nha bạn thì à, bây giờ mình sẽ về mình chờ chờ tí xíu mình đi thăm xem có được cái con cá nào thì mình à, về mình nướng hay không thì các bạn hãy chờ xem nha vâng ừ, xin chào các bạn đã quay trở lại hồi nãy thì mình đã đi cắm rồi thì bây giờ bây giờ cũng là 9 giờ hơn rồi cũng thời gian rất là lâu thì bây giờ trai mình với mình sẽ đi thăm các bạn có chuẩn bị đồ nghề luôn này xem có được cái con cá lóc nào về nướng hay không đi xem được con cá đâu các này, mong là được con cá về nướng như thế nào đây đây là cần đầu tiên này cần đầu ừ. tiên mình cắm không, không biết rồi ui rất quá các bạn cần đầu tiên luôn sáng, sáng, không ai nhổ rồi sáng đường nhỏ học nữa thôi chị nhổ luôn đi ừ, sáng rồi ai cần đầu tiên là cục lắc rồi các bạn ơi thôi buồn hết sức con nhái còn nguyên luôn các bạn nhái còn sống nhái còn sống luôn thời gian cũng rất là lâu rồi cũng mấy tiếng hồ mà vẫn còn con nhái chỗ này không yêu các bạn ơi đi qua cần tiếp theo nữa nha ấy nó tắt như thế đó mà không ăn tiếc quá tiếc Trứng đầu tiên đã thất thu Đây, đây, đây, đây. Có, có, có, có, có, có Có được các không? Ừ, được không? Đây, đây, đây, đây Nhìn nhìn này Hay quá, hay quá ừ, ừ. Hay không? Ờ, đỡ, đỡ, cái, đỡ, không bự, không, không Đó, Đấy Hay quá các bạn ơi ờ. Hay quá các bạn ơi đầu tiên Đây rồi tuần thứ con hai đầu tuần thứ hai mà con đầu tiên ừ. hơi uh, buồn Đó, chút xíu nhưng mà không sao cá đầu nó vậy là nó, nó quý lắm rồi cá này cũng không có ờ, to lắm cá tươi gân luôn ha ăn nó cóc gân luôn nè xay cá sắn gân dễ á là nó tươi gân nè sắn lại cái, cái đồng này các bạn cho nên là cũng không có to bằng cái nè đồng nướng nướng chua là ngọt đó, cái đồng này rất là ngon ngọt một con đầu tiên may quá các bạn ơi là mình đã có mồi rồi hai cần được một con rồi cũng ờ, không sao cũng có một cái chiến lợi phẩm ờ, để mình nướng rồi hy vọng là mấy cần khác sẽ có nhiều nhỏ nhỏ nhỏ này con luôn ấy mình nhổ có luôn các bạn thì sáng mình phải đi làm mà cha mình phải đưa bé đi học á nên là cũng có thể không có thời gian mà để cho tới sáng mình quyết định mình nhổ luôn ở dưới nữa dưới nữa dạ, nè dạ, dạ, còn này còn thứ ba nữa nữa hay quá hay quá hay quá lý là bự à cũng được nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, cái này cái nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ có là mai rồi à. có là vui như bạn ngụm cũng được ờ, mà nước vừa con thứ hai từng từng thứ ba mà con thứ hai hình quá các bạn ạ khó khó gỡ cái lưỡi này cha mình tới các bạn chắc lắm cá táp khó vuột lắm Ừ, ăn sâu quá cắt bỏ luôn tiền cái này nó không được to nhưng cũng được rồi những cái này là cũng được rồi cá tự nhiên cá thiên nhiên mà nó đồng nó rồi không nó đâu có to như cá mình mua ngoài chợ đâu có là có hạnh phúc sông này sông này của mình nhiều cá lắm đục xuống luôn các bạn nãy mình cắm cắm rất là nhiều cần không biết là đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây con nữa nè Ôi, các bạn, cá, này bự không? Bự bự bự. cái này cho bự mà. Cắm cho chơi rồi ta cá. Cái này cá trên ruộng nãy mình cắm trên ruộng này. Ừ. Đây, cắm trên ruộng sòng bơm nước này. Ruộng về một lý ha. Cũng có cá này mà. Cắn luôn. <laughs> có các bự các bạn ơi to được rồi ừ. đấy ăn các bạn ruộng nhiều mà quý chưa đấy cái này to hơn con cá nãy nha các bạn bự ừ, hơn nè bự hơn cá nãy ruộng nhiều có lý ừ, nó nó nó sắn lưỡi câu nó sắn lưỡi câu thấy không ăn nó dãy nó dãy chậm chậm chậm chậm hoài nè nó con này nè ngáp nữa chứ tắt nữa chứ tắt nữa mày mấy con cá này cái lực dãy nó không có nha nhỏ nó có mạnh nọt nhỏ nó có mạnh như con cá kia đấy được ba con rồi các bạn lý rồi ba con rồi không to nhưng mà to hơn hai con hồi nãy bốn cân được ba con ba có lý được các bạn ơi hôm nay mình trúng bánh rồi hy vọng những phần sau là phần nào cũng có ui đây con đặt đây là một cần nữa này ừ cực kỳ không dính các bạn ơi con ngái chất quớt các bạn còn ngái không ngái còn nguyên luôn xui rồi cần này xui rồi địa hình tốt như thế này mà không dính cá thì cũng tiếc quá các bạn ha quá êm không dính ha thôi không sao những con khác sẽ à, dính cá to hơn ngái còn nguyên luôn này. ngái sống nhăn cái mà không còn cá tiếp theo nhỏ nhỏ năm cân rồi năm cân đây một cân nữa chết luôn rồi con này chết luôn rồi bạn ơi hết sụp lát ừ. rồi con cực này bị bị mất mồi các bạn này thấy bạn ơi bọt ra bọt ra cái nhà hớt nè đây này có bọt luôn rồi thấy rồi ừ, xảy ra các bạn bọt, bọt nhái luôn rồi ừ, bọt quá trời bọt luôn nè ừ trời thấy rồi thấy mà có cá là thấy cái bằng cá bự xui quá các bạn ơi xảy chắc là cá bự rồi cá bự nó mới xảy với cá nhỏ là nó táp thì nó dính dễ dính hơn hai cần liên tiếp không có cá các bạn hai cần sâu rồi à anh thằng thu đã thất thu rồi tiếp thôi nào clip này hy vọng là sẽ dính con các bạn nãy nhà hai liên tiếp mình không có gái nào hơi buồn chỗ có cá để không chứ phải chỗ nào cũng có cá nằm sẵn đó không có chừng nào cũng có không có tay à Ờ, trúng bánh rồi ạ này nhích ra đây, có có có có có này có các bạn đó, ừ. hình quá hình quá có lại có lại rồi đây đây có lại có lại có cá có cá có cá đây cá có lại có lại đâu này dữ à này tao tao tao nghe tao tao nãy cắm hơi sâu cắm hơi sâu cứng quá cứng quá à. được không bự con này cũng không to lắm nhưng mà không à cá đồng như vậy đó cá đồng không có to cái nuôi nữa bự với cá đồng dưới quê mình người ta hay ờ, chích đi xiệt các bạn chích đi xiệt cá nhiều quá cho nên con cá lâu năm cá to nó không còn cái này nướng rồi nó ngon nó mau chín nướng mà chín ngon lắm thơm cái này mà bự quá à, nước nó, nó cái cái chân cổ nó nó còn ờ, động máu á phải chết rồi dữ lắm cái này nước mà vừa lắm hết bốn con được ạ con này con này con này như con nói cho nó nói chỉ nữa bạn ơi nữa con này có cá nữa các bạn ơi con này là trên ừ. ruộng trên, ừ. này trên ruộng chứ không có Đó có uh... đây cái này cũng không to lắm nha các bạn ừ, bự ra đấy này trên ruộng cũng ờ, có lý hơn cái cưng hồi nãy hồi nãy chơi cũng trên ruộng nhưng mà nó không có rồi có cũng khá là ok đó các bạn được mấy con cũng tốt rồi hy vọng là những lần sau mình sẽ có nhiều thêm nữa nha đây đây không có này không có cường này tôi à nó xong mà không có rồi à? xong không nháy còn nguyên luôn rất quất nó không nhằn nhái luôn cái này không còn sống luôn mà không có cá để tách cái này không có cái chỗ lý tưởng như thế này mà không có cá thì tiếc quá các bạn ha đang đi ra chỗ này vậy có cá to đấy chứ mình đi đi cần khác thôi hình như là cũng ờ, sắp hết cần rồi các bạn để mình cắm bây giờ mình gặp có mấy cần nãy giờ cũng tám chín cần gì rồi hình như một hai cần cũng là hết rồi hy vọng ờ, cần còn lại sẽ có cá nha các bạn nhưng cái đoạn này là đi mình đi hơi xa thì cái địa hình địa lý cắm câu nó không có tốt ừ, mình cũng không có cắm chỗ tốt tốt nên là đi hơi xa đây là ruộng lúa của mình này lúa bây giờ ở dưới đây thì vừa dặm xong vừa dặm lúa xong cho nên người ta người ta bơm nước vô còn nhiều mảnh ruộng này người ta bơm nước ra cho nên là các bạn thắc mắc làm sao mà nhiều những ruộng nó có nước mà nhiều miếng này lại không có nước là như thế ừ, sắp tới chưa sắp tới rồi ừ, như còn mình còn một cần nữa, nữa là hết rồi các bạn cần là cần cuối cùng hồi nãy mình cắm cắm ui rồi rồi mình cuối cùng hên quá ôi bự bự trời ơi vậy kìa kìa thôi rồi rồi vậy chưa ui đừng cuối cùng bự cuối nha các bạn ừ. hên quá còn cuối cùng là có một con cá rồi bạn ơi ừ. hên cuối ờ, cùng hên to các bạn không nhỏ mà to nha mình cuối cùng hên quá hên quá các bạn ơi vậy ờ, hôm nay mình ờ, thu hoạch đó, rất là tốt luôn nè hồ cũng tốt hơn nè lù luôn ha to mập há hỏng luôn <laughs> thành quá các bạn mình tưởng đâu cần cuối cùng là không có con cá nào rồi chứ mà đối cục cũng được con cá không mà, may mắn à, hôm nay mình thu hoạch rất là ok rồi mình cắm có ít cần thôi nhưng mà được bao nhiêu đi con cá thì cũng là rất là may là mình đã có mồi mình nướng được các bạn đây các bạn ôi à. các bạn đi ha hôm nay thu hoạch ừ. của cha con mình các bạn cá ừ. cũng rất là kỹ à? tốt rất kỹ không quá có ý luôn nướng rồi nướng rồi rồi về nướng là hết sảy các bạn ơi thôi giờ mình ờ, đi về nha các bạn về mình nướng cá thôi các bạn ạ cảm ơn xin chào các bạn nha à, hôm nay mình sẽ xem lại cái chiến lợi phẩm của mình nha đi ờ, thu hoạch cũng rất là khá là ok cũng có mấy cường bị sảy bị nhưng mà được cá đó có các bạn ui đây rồi lấy he, để nhậu ơi lấy là ok các bạn hai ba bốn năm sáu con cá mười gần sáu con hả mười à, mười gần câu mười chỉ gần câu mà được sáu con cá lóc cá này dính là mình để hơi lâu rồi nó nó dễ quá dễ thì nó hơi thờ các bạn khờ luôn lâu quá dễ ừ, quá dễ nó dãy ừ. từng khờ thôi thì cái uh, video của mình thế là hết mình cũng uh, xin ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi uh, video của mình nha thì nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like cho mình share và đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn để mình có động lực mình ra thêm nhiều cái ờ, video mới cho các bạn xem ấy. cảm ơn các bạn.